nào rồi cố lên <laughs> kéo làm ra đường đã được cấp cứu đó, để, để, để, từ từ để cho anh quay lại quay quay quay quay anh cứ quay đi còn lâu sợ nói à cố lên em nào cố lên động não đi à, <laughs> cố lên cố lên phần thưởng để dành cho người mẹ đầu tiên thôi cố lên cố lên nhớ là chỉ có phụ nữ không chơi đàn ông <laughs> ta không thích đàn ông cố lên cố lên rồi à nghiêm túc nào động não đấy đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi kia sinh nhan kìa ui dồi ôi cái đang sinh nhan vào mà chả vẫy Cho 5 phút nhá Hay 10 phút <laughs>